nó lại xảy ra thì cũng thưa quý vị rằng là trong cái câu chuyện của Hoài Linh á thì tôi không phải là cái người trực tiếp để mà đóng góp vào cái quỹ của Hoài Linh nhưng mà theo một số hiểu biết của tôi thì tôi cũng à, tham mưu và chia sẻ với quý vị để cho xem là quý vị sẽ hiểu được à, trời ơi hiện nay 65.000 người đang xem mà đó quý vị chỉ mới có một kênh thôi đó quý vị thì à, tôi chỉ cũng chia sẻ với quý vị à, vì chúng tôi á, là à, tôi không có quyền à, kết tội ai hết tôi chỉ tham mưu để cho quý vị hiểu rằng là bởi vì tôi là cái người đã giao dịch với ngân hàng cũng lâu năm và với cái sự hiểu biết nhỏ nho của tôi thì tôi cũng chia sẻ với quý vị như thế này cái thứ nhất á, thì à, trong chúng ta ai cũng đã quá bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa với cái thái độ của hoài linh à, tôi tưởng hoài linh câm rồi chớ hai nắng mấy câm rồi chớ mà không ngờ lại dính vô cái à, vụ này thì mới chịu lên tiếng xuất hiện nhưng mà cho dù hoài linh có nói gì chăng nữa thì hoài linh cũng đã quá sai sai quá sai rồi quý vị và tại sao à, tại sao có những người bảo vệ Hoài linh bất chấp chẳng hạn như là à, đưa ra những cái chứng từ giả để mà à, bảo vệ cho Hoài linh trong cái đó sự thật nó như vậy thì đâu có cần phải vội vàng hối hả mà tung ra những cái bằng chứng giả rồi chửi khán giả là đồ khốn nạn chó đẻ rồi để mà bảo vệ cho nhau như vậy nếu mà tôi là người thật việc thật đó thì tôi không bao giờ làm chuyện đó cái thứ hai là chúng ta có quyền đặt nhiều dấu hỏi khác nhau thì tôi cũng tham mưu cho quý vị thôi vì tôi không có phải là nạn nhân trong cái câu chuyện này cho nên tôi hiểu biết tới đâu thì tôi nói tới đó cái điều quan trọng nhất á, là chúng ta phải hiểu là riêng cái chuyện mà mà tiền đi cứu trợ á, thì không ai có thể lấy ra để giao dịch được hết đó là một trong những cái sai phạm rất nghiêm trọng rất rất là nghiêm trọng nha quý vị và tôi có thấy là trên cái thông tin đó thì hoài linh có chứng nhận số dư thì nói thật với quý vị á, là những con người mà đã có những cái trải nghiệm như tôi giao dịch với ngân hàng á, thì cái chuyện mà số dư hay số không dư nó nó quá bình thường cái vấn đề là cái giao dịch đó nó được kết thúc như thế nào và đồng tiền ra vô như thế nào thì có cơ quan thứ ba để xác nhận thôi thậm chí là bây giờ quý vị nhìn thấy là hoài linh có thể là ờ, chứng minh cho chúng ta thấy rằng là à, con số là 14, 15 tỷ hoặc là 20 tỷ hay là bao nhiêu nó không quan trọng nhưng tôi có thể lấy cái cái niềm tin đó là cái gì chẳng hạn như tôi thí dụ như thế quý vị dễ hiểu nè tôi đi gửi tiết kiệm 100 tỷ tôi có cái sổ tiết kiệm đó 100 tỷ thì à, ngân hàng phải xác nhận cho tôi là có số dư 100 tỷ nhưng tôi có thể vay lại 95 tỷ quý vị ơi đây là một trong những cái chiêu trò mà rút tiền rất là ngọt ngào chỉ có những người ít cái giao dịch ngân hàng á 80.000 người xem wow mới có một kênh đó quý vị có nghĩa là tôi muốn nói đây là gì khi khi tôi nói thí dụ đi bây giờ tôi nói tôi muốn bảo lãnh cho một người nào đó có một cái số tài khoản dư trong ngân hàng là 20.000 đô lập tức là ngân hàng phải xác nhận cái số dư đó ngay và luôn nhưng ngày hôm sau tôi rút ra phải quý vị thì nhưng mà cái giấy tờ đó nó vẫn còn giá trị pháp lý trong 30 ngày hoặc 60 ngày hoặc là 6 tháng không chừng thí dụ vậy cho nên cái xác nhận số dư của Hoài Linh nó không phải là vấn đề để là niềm tin cái niềm tin ở đây là Hoài Linh có thể xác nhận cái số dư đó nhưng Hoài Linh có thể rút tiền bất cứ lúc nào vay mượn trở lại với bất cứ số nào trong một 13 tỷ đó có thể còn lại 500 triệu hay là 1 tỷ 2 tỷ cái đó là chuyện của Hoài Linh với ngân hàng cái này chỉ có người trong cuộc cơ quan điều tra và ngân hàng biết thôi cho nên làm gì làm à, không tôi không muốn biến giấc mơ tôi thành sự thật nhưng mà đó là những cái hiểu biết của tôi có thể tôi chứng minh cho mọi người thấy là tôi có cả ngàn tỷ nhưng thực chất tôi đã lấy lại hết 950 tỷ bằng cái vai ngược trở lại rồi cho nên đó có chưa nói được điều gì cái thứ nhất cái thứ hai nữa đó là không thể nào giao dịch trong cái đồng tiền mà cứu trợ dù là một đồng lấy đi lấy ra hoặc lấy vô vì hoài linh không có quyền chốt cái sổ cái sổ tiết kiệm đó hoặc là cái tiền gửi tiết kiệm đó khi cộng đồng mạng chưa đồng ý bởi vì mình mình tạm ứng niềm tin chứ mình đã chưa thấy hoài linh đi làm gì đó là cái sai rất là nghiêm trọng cái tiếp theo nữa đó là nếu như câu chuyện này chúng ta không moi móc ra thì đến bao giờ cho nên tôi chỉ nói những cái câu chuyện nó đơn giản thì quý vị quý vị nào trong cuộc quý vị sẽ hiểu chứ còn đối với tôi á thì không cần phải coi như là dạch lá tìm sâu là bởi vì nó không liên quan tới tôi nhưng tôi dẫn chứng cho quý vị thấy có những cái ma mảnh mà có thể chúng ta bị lừa rất là hợp pháp như quý vị Ví dụ như bây giờ Hoài Linh chứng minh là có 20 tỷ trong tài khoản nhưng mà đã vào làm hợp đồng vay mượn lại 19 tỷ đó là chuyện bình thường, còn có 1 tỷ động nát cái chuyện đó nó rất là bình thường quý vị ơi. Cho nên là chỉ là quý vị đã tạm ứng niềm tin và Hoài Linh đã buôn bán niềm tin đó. Mà muốn biết được cái sự thật đó thì chúng ta phải sao kê lại tất cả những cái khoản ra vào và không được ra nếu như cái đồng tiền này chưa công bố chính thức để mà làm quỹ từ thiện đó thì cho nên ở đây tôi mới nói là tôi có những giấc mơ nó hơi bị kỳ lạ và tôi tin rằng những giấc mơ đó là nó có thật là bởi vì sao cái chuyện xác nhận cái số dư ngay hiện tại thậm chí là hôm qua tôi xài hết rồi hôm nay tôi mượn số khác tôi thấy vô thì ngân hàng xác nhận cho tôi cái số dư là bình thường nó rất là bình thường còn ví dụ như tôi gửi 6 tháng rồi thì lãi ở trong đây nó cứ phát sinh và cái tiền lãi tôi mượn thì tôi cũng phải trả nợ ra hai cái nó vẫn thể hiện ra song song nhau như này quý cho nên nó chỉ có những người không có hiểu á, thì có thể là bị đánh lừa bị sổ mũi dắt đi nhưng riêng tôi tôi rất là hiểu tôi hiểu lắm quý vị ơi cái nào là ví dụ bây giờ tôi gửi lãi suất có một phần trăm nhưng khi tôi vay lại á, là một chấm rưỡi thì tôi phải trả cái phần chấm rưỡi đó chứ tôi không thể nào mà tôi lấy cái này tôi cứng qua cái này được khi vay đó, bao giờ nó cũng cao hơn cái tiền mình đi gửi hết thì bây giờ tôi nói ví dụ tôi gửi 100 tỷ tôi vay là 95 tỷ tôi còn có 5 tỷ nhưng cái sổ tiết kiệm tôi vẫn giữ được hoặc là tôi chứng minh cho mọi người thấy tôi có 100 tỷ nhưng trong thực chất chỉ có ngân hàng với tôi mới biết là tôi có có 5 tỷ thôi đó đó là cái câu mà tôi có thể giải mã cho quý vị hiểu được là bởi vì sao bản thân tôi là doanh nghiệp bản thân tôi là một nhà bất động sản kinh doanh bất động sản từ khi tôi chưa lên anh dũng kìa có khi tôi bỏ vài trăm tỷ vào ngân hàng nhưng khi tôi cần mua miếng đất mà tôi chưa chưa có kịp tới ngày đáo hạn thì tôi làm hợp đồng tôi vay lại thì cái chuyện tôi vay 95 phần trăm thậm chí còn vài ngày nữa đến hết hạn tôi vay 98 phần trăm là bình thường nhưng số dư đó vẫn được bảo đảm ngân hàng phải vẫn xác nhận cho tôi là tôi có số dư trăm tỷ còn cái chuyện tôi vay là tôi được tín nhiệm trên trên cái sổ đó cũng là bình thường cho nên tôi mổ xẻ ở đây đó để cho quý vị có cái ờ, tham mưu thêm chứ còn ờ, giữa chúng ta không thể kết luận được là ai đúng ai sai chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi quý vị à còn ví dụ như bây giờ tôi xài hết cái số tiền đó rồi tôi mượn người khác tôi thảy vô thì bên ngân hàng cũng có thể xác nhận cho tôi là số dư tôi hiện nay là như vậy vậy thôi cái thông minh ở đây là cái gì đánh tráo khái niệm đó quý vị cho nên nó dù 6 tháng đó ví dụ như bây giờ tôi lãi là 6 tháng tôi lãi là 400 triệu nhưng tôi sẵn sàng đóng lãi bên ngoài thành 500 triệu vì cái hợp đồng vay vốn đó tôi sẵn sàng bù vô chứ không phải tôi được cái lãi này nhưng mà tôi lấy được sẵn cái số tiền đó ra tôi nói gì thì chắc là quý vị hiểu được hiểu được và nếu, nếu cần quý vị cứ tham khảo bên ngân hàng và cái quan trọng nhất là để cho trắng đen thì cái nên để cho cơ quan thứ ba bước vào vì là thật sự theo luật á, thì khi đã là tiền hỗ trợ rồi thì không ai có cái tư cách để mà giao dịch bằng cái tiền hết và tôi có à, xem sơ sơ thì bằng chứng là Hoài Linh á, là đã có chuyển ra chuyển vô 700 triệu cái này là cái sai hoàn toàn nếu như thật sự thì bản, thân tôi á, là không có không trong cái sự đóng góp là chứ nếu có đó tôi làm ngay lá đơn tôi gửi bộ công an là xong luôn và cái tiền này có giao dịch ra vô không được phép giao dịch ra vô và phải công bố số tiền này trên công chúng trước khi đi cứu trợ và nếu muốn gửi tiết kiệm cũng phải công bố cho mọi người và chưa đi cũng phải công bố cho mọi người bây giờ đi ra đi chứng minh đi gào hét đi kể lễ nó muộn rồi hoài linh ơi cái niềm tin nó, đã bị cái khái niệm nó bị đánh cháo rồi không phải ai cũng con nít mà để cho hoài linh dắt mũi xỏ đi hôm qua thì lặng tâm hôm nay thì lên tiếng nhờ báo này báo kia đưa tiếng đưa tin nó không có bị nó phải nói là nó không có thuyết phục mà nó rất là bị ổi vậy hai tháng mấy nay hoài linh bị câm xong lên tiếng bây giờ đụng vô cái chuyện mà tiền bạc nó pháp luật nó nhạy cảm mới chịu lên tiếng thì ai ra sức binh binh hoài linh thì tôi nói thật sự là là phải nói là quá bị ổi không có cái nỗi nhục nào hơn nỗi nhục đó tuy là 13 tỷ đôi khi đối với hoài linh nó không có lớn nhưng mà đôi khi chơi quá tay rồi thì uh, có những cái hậu quả rất là khó lường thì tôi nói với quý vị đừng có bao giờ tin rằng là người ta chứng nhận nhận cái số dư đó cho mình họ chỉ chứng minh nhận cái số dư đó cho mình rất là nhanh nhưng mà sau đó mình có thể mình biển thủ bằng cách là mình vay mượn trở lại trời nó đơn giản lắm quý vị ơi một cái hợp đồng cho vay nó khác với cái hợp đồng vay mình gửi vô rõ ràng là hai cái lãi suất khác nhau thì người ta vẫn cho mình vay 90 phần trăm 95 phần trăm mình vẫn chịu lời mình vẫn có lãi bên đây rất lớn nhưng mà khi mình vay ngược trở lại mình phải trả lời bên đây rất là nhiều đó là những cái gì mà ừ, tôi ngu dốt nhất tôi cũng hiểu được cái câu chuyện đó cho nên là đừng có chứng minh số dư số dư ở đây nó không có giá trị pháp lý vì là muốn chứng minh thậm chí hôm qua tôi xài hết hôm nay tôi thấy vô tôi chứng minh số dư cũng là bình thường thậm chí tôi còn có một tỷ bạc trong ngân hàng ngân hàng cũng phải xác nhận cái tôi số dư là 13 tỷ vì là sao tôi trước đó tôi bỏ vô 13 tỷ nhưng mà tôi vay lại 12 tỷ rưỡi rồi cũng là bình thường cho nên tôi chỉ tham khảo à, và nói những cái gì tôi hiểu biết được cho quý vị thôi đó còn đây là một cái chứng nhận nhận là Hoài Linh đã chuyển đi 700 triệu đây là một trong những cái sai rất nghiêm trọng mà dùng tiền của cộng đồng mạng đây là một cái chốt hạ này quý vị nếu như chúng ta một lần nữa thực sự muốn biết cái câu chuyện này thì phải nhờ cơ quan thứ ba cho nên những cái văn bản mà Hoài Linh chốt đi chốt về rồi nhờ người này người kia nó bị ổi quá đi mình cứ đánh sòng sọc vào cái câu chuyện đi đừng có né tránh nữa và bây giờ tất cả những người mà bỏ tiền ra mà à, gọi nhà tạm ứng niềm tin tin cho hoài linh á thì phải thông minh nhận ra là bây giờ mình có cần tiếp tục để mà mình trao cái niềm tin này nữa không hay là mình có thể là là mình thu hồi lại bằng nhiều cách chứ đâu phải đơn giản là mình mình bị mất đi khoản tiền mà mình trao cho người ta rồi người ta toàn quyền quyết định trong khi đó cái số tiền công bố đi gửi ngân hàng cũng không báo cho mình rồi tự quyền quyết định hết đâu có được phép đó hoài linh đâu có tư cách để làm chuyện đó đâu và tại sao im lặng đến tận bây giờ mới lên tiếng cái này là càng phi lý nữa cho nên có những cái thủ thuật ở bên trong chỉ có những người mà kinh nghiệm à, giao dịch với ngân hàng nhiều thì mới hiểu được những cái thủ thuật này tôi có thể chứng minh cho quý vị thấy rằng là tôi có cả trăm tỷ một trăm ngàn người đang xem đó quý vị có một kinh hay đó quý vị tôi có thể chứng minh cho quý vị thấy rằng là tôi có 100 tỷ số dư nhưng mà lập tức ngày hôm sau tôi rút 99 tỷ nhưng mà cái số dư tôi vẫn là 100 tỷ vì tôi có cái hợp đồng cho vay vay một bên là một bên vẫn còn yên nguyên đó là những cái thủ thuật đó những cái thủ thuật mà có thể là quý vị á, ít cái giao dịch ngân hàng quý vị không biết được đâu cho nên những cái gì hoài linh chứng ờ, chứng minh cho quý vị á, thì nó cái tính xác thực của nó phải nhờ cơ quan thứ ba thì chúng ta mới biết là là đúng hay sao là giấc mơ tôi có thật hay không chứ còn cái này không phải chuyện của tôi cho nên tôi không dám quyết định tôi không dám mà ờ, kết tội ai hết và tôi cũng không dám nghĩa là tôi chỉ tham mưu cho quý vị thấy rằng có những cái cuộc mà giao dịch nó là như vậy đó ở trong cuộc sống của chúng ta chúng ta phải hiểu biết chứ nếu không chúng ta bị lừa vì chúng ta trao những cái niềm tin không đúng chỗ bây giờ nói ra đó thì phải nói cho nó sòng phẳng chơi cho nó đẹp vì tiền ai cũng kiếm cực khổ hết và kiếm để để mình có cơ hội mình giúp đỡ những người mà khó khăn trong cái trận lũ lụt vừa rồi ai cũng hướng về đồng bào miền trung mà bây giờ hoài linh nói hoài linh đem cái số tiền này là đi đi đi hiến tặng cho miền trung nó có nghĩa gì nữa đâu trong cái đó dịch covid nè bao nhiêu nơi đóng cửa bao nhiêu người thất nghiệp nè và cái quan trọng ở đây đó là hoài linh đã mở miệng ra khi đụng tới những cái gì nó rất là nhạy cảm chứ nếu không thì hoài linh câm luôn rồi đó quý vị vậy hoài linh với lại ông hoàng yên giống nhau cái điểm nào cũng là niềm tin đó, Hoài Linh không chết vì là cái ờ, cái cái cái gọi là cái cái nhà từ đường 100 tỷ nhà tổ 100 tỷ mấy lâu hột xoàn hay là bao nhiêu loại trầm hương mà nhiều khi chết có mười mấy tỷ này thôi không chừng giống như thằng Hoàng Yên nó lừa tôi mấy trăm tỷ nó không chết mà nó chết có 3 tỷ 8 đó quý vị bởi vì sao với ông lòng tham vô đáy nhiều khi nghiệp nó quật không chừng cho nên bây giờ Hoài Linh nó cố cố dễ dụa như thế nào đi chăng nữa cố nói gì chăng nữa thì niềm tin cũng bị đánh tráo rồi Thấy không? Cho nên là nói gì thì nói thì dân cộng đồng mạng và tất cả những người trao niềm tin cho Hoài Linh đã siêu vẹo cái niềm tin đó rồi thậm chí là họ sụp đổ nó không chừng đó cho nên đây là một câu chuyện rất là nóng nóng với cộng đồng và nóng với tất cả những gì mà chúng ta đã thần tượng ai đó à, gọi là tạm ứng niềm tin với ai đó rồi khi sụp đổ chúng ta thấy đau đớn thậm chí có một chút căm hận nữa là khác bởi vì tôi là nạn nhân tôi đã từng là nạn nhân tôi muốn đem cái tiền đó đến tận nơi tận chốn cho những người đang khốn khó đang kêu cứu mà quý vị hiểu là cứu là cứu là phải cấp cứu là nhanh là mau là lẹ chứ đâu phải mà âm thầm nín luôn tới 6 tháng rồi bây giờ bị lôi ra rồi mới lên tiếng đừng có trầm tình theo cái kiểu mà ai cũng ngu dốt giống như mình nghĩ mình xỏ mũi người ta hoặc là một số fan cuồng á tin chứ ai mà tin cho nên đây là cái câu chuyện mà chúng ta phải cần làm cho sạch cho rõ ràng và mình phải yêu cầu cơ quan thứ ba vào tận nơi để làm việc với ngân hàng và cái tài khoản này giao dịch như thế nào kết thúc như thế nào và ra làm sao thì chỉ có cơ quan điều tra là một cái nơi mà mình có thể đặt niềm tin nhiều nhất và quý vị cũng từng nghe tôi nói rằng nó có bên cái chỗ cái um, công ty God Travel đó nó đã từng chứng chứng nhận bao nhiêu cái cái tài sản khống để mà đi ra nước ngoài quý vị cũng có rất nhiều ngân hàng họ họ làm khống cũng nhiều lắm quý vị ơi cho nên là cái niềm tin chúng ta bị mất dần trong cuộc sống rồi cuộc sống đã vốn khốn khó rồi mà bị lừa nó đau lắm ai đã từng bị lừa đi sẽ hiểu được cái cảm giác như thế nào cho nên nó tôi cũng không cần phải phân tích nhiều vì những cái giấy xác nhận á cái giấy xác nhận của um, tôi không muốn đụng tới chính quyền tôi không tới cái gì nhưng mà những cái giấy xác nhận nó không nói lên gì hết trơn cái nơi đó là nhà thờ tộc của hoài linh đó quý vị nhà thờ tộc của hoài linh ở ngoài đó đó cho nên rất tiếc là trong cái vụ này tôi không có tham gia chứ nếu tôi có tham gia là ngay và luôn rồi tôi chỉ tham mưu cho quý vị thấy rằng là chúng ta còn đủ niềm tin để để trao niềm tin đó cho hoài linh tiếp tục đi làm từ thiện nữa hay không hay là chúng ta gọi là giải tán tôi nói đồn nhiều lắm hoài linh là chơi ma tí đá lâu rồi đó tôi nằm mơ tôi thấy nha quý vị trời anh ấy đập đá lâu rồi vợ anh ấy ngày xưa cũng đập đá te tua nó đập đá đập tường rồi rất là cao ngạo nha quý vị đó tôi nằm mơ tôi thấy vậy đó một hình như là trong cái giới đó đa số nó là như vậy đó quý vị đa số những cái loại chơi chơi á là nó, nó nó đa số là nó như vậy cờ bạc số đề rồi đập đá rồi sống rất là trụy lạc vì người ta có quyền có tài thì cũng lắm tật đó, người ta nghĩ là ta có quyền đó quý vị và đồng ý với quý vị rằng à, người ta có tài nhưng mà người ta đã à, coi như là người ta có có cái gì gọi là à, nghiệp á